huấn luyện viên Pep Guardiola bắt đầu lo lắng về Erling Haaland. Ở những trận đấu gần nhất, Erling Haaland dần cho thấy được sự chững lại ở khía cạnh ghi bàn và những lo lắng bắt đầu xuất hiện ở Pep Guardiola. Pep lên tiếng khi Haaland không ghi bàn ở những trận gần đây. Kể từ khi Erling Haaland cập bến Man City, tiền đạo người Na Uy đã cho thấy được phong độ khủng khiếp. Chân sút sinh năm 2000 đã liên tục ghi bàn và góp công lớn cho chuỗi trận ấn tượng của Man City. Tuy vậy thì kể từ sau World Cup 2022, Hà Lan đã bắt đầu có những dấu hiệu chững lại. Mặc dù vẫn đứng đầu danh sách ghi bàn tại Premier League, nhưng ở ba trận gần nhất thì Hà Lan chưa một lần tìm được mảnh lưới của đối thủ. Ở trận đấu với Man United, Hà Lan cũng gần như là mất hút trước bộ đôi lúc và Rafa Varane. Huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã có những lo lắng nhất định khi chia sẻ về phong độ của Hà Lan. Ông cho biết Thời điểm này thì chúng tôi có những kế hoạch riêng cho từng trận đấu. Nhưng khi cầu thủ của tôi đưa được bóng vào vòng cấm, mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn. Nhưng tôi tin rằng cầu thủ của Man City cần phải tìm tới cũng như là truyền bóng cho Man City nhiều hơn. Cậu ấy có thể nhận bóng đủ nhiều, nhưng khi tiếp cận vòng 16m50, đưa bóng tới Hà Lan thì vẫn là một lựa chọn phù hợp. Chúng tôi sẽ làm như vậy, giúp Hà Lan đóng góp nhiều hơn vào lối chơi. Khi đội nhà có bóng thì ai cũng có quyền tham gia tấn công hết. Bất chấp những đóng góp không nhỏ cho khía cạnh ghi bàn của Man City, Hà Lan vẫn phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Thậm chí là Didi Haman, cựu tiền vệ của Man City còn cho rằng tiền đạo người Na Uy không làm đội bóng mạnh hơn, ngay cả khi ghi được 40 bàn thắng trên một mùa. Những lo lắng kể trên không phải là không có cơ sở khi mà Hà Lan dường như đã bị các hậu vệ đối phương bắt bài ở những trận đấu gần đây. Tuy vậy thì thời gian của mùa giải vẫn còn rất dài và Hà Lan cho dù ghi ít bàn hơn giai đoạn trước